Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Như tiêu đề của video thì chắc hẳn các bạn đã biết hôm nay Phương Anh sẽ đem đến cho các bạn video về chủ đề gì rồi đúng không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn video nói về những điểm nâng cấp đáng giá trên MacBook Air 2018 và xem chúng có đáng để chúng ta dốc hầu bao hay không các bạn nhé Đầu tiên, mình sẽ xét đến phần thiết kế. Nếu như nhắc đến MacBook Air từ thế hệ 2017 trở về trước, ngoại trừ độ mỏng ra thì thiết kế tổng thể của máy không thực sự ấn tượng bởi viên màn hình quá là dày, nhìn khó mà có thể yêu thương được nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn cho đến khi Apple ra mắt phiên bản 2018. Nhà táo đã mang trọn vẹn thiết kế của MacBook Pro xuống dòng MacBook Air 2018. Điều này đã khiến cho rất nhiều tín đồ của táo khuyết cảm thấy hạnh phúc một dòng laptop được coi là giá rẻ của Apple lại được khoác trên mình một bộ cánh MacBook Pro thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không các bạn? Từ bộ khung vỏ cho đến màn hình, chúng giống đến 99% nếu so với MacBook Pro. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc MacBook Air vẫn được Apple giữ lại lối thiết kế vát mỏng về phía gờ màn hình và cân nặng của máy giảm xuống còn 1,25 kg mà thôi. Đặc biệt trên phiên bản MacBook Air 2018, Apple đã ra thêm hai tùy chọn màu sắc cho máy, như vậy là chúng ta có 3 phiên bản màu sắc khác nhau, đó là vàng hồng, xám không gian và bạc. Tuy nhiên, để có ngôn ngữ thiết kế mới thì MacBook Air 2018 đã loại bỏ hết tất cả các cổng kết nối cũ. Thay vào đó, máy chỉ còn hai cổng USB Type-C và jack audio 3.5. Điều này đôi khi gây ra sự bất tiện cho người dùng, nhưng chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng đây chính là xu hướng của tương lai và Apple là một hãng luôn luôn muốn dẫn đầu xu hướng. Yếu tố thứ hai đó là về màn hình. Thứ nâng cấp đáng giá nhất trên MacBook Air 2018, đố các bạn biết được đó là phần nào của máy? Là cấu hình chăng? Không đâu các bạn, không gì khác, đó chính là màn hình của máy. Nếu như đã xem video đánh giá chi tiết chiếc MacBook Air 2017 mà hôm trước mình đã gửi tới các bạn, thì chắc chắn rằng mọi người đều chê ba chất lượng hiển thị của chiếc màn hình đó. Mình vẫn nhớ như in cái ngày mà Steve Jobs rút chiếc MacBook Air trong túi đựng tài liệu của mình ra và gây ngạc nhiên cho cả thế giới. Nhưng thật đáng tiếc là màn hình của máy lại gây thất vọng vì độ phân giải hơi thấp và điều này kéo dài đến tận thế hệ 2017. Nhưng trên chiếc MacBook Air 2018, đó chính là một sự lột xác của MacBook Air. Máy được trang bị màn hình 2K giống như trên MacBook Pro 2017 và theo như mình tìm hiểu được, thì à, MacBook Air 2018 sử dụng chung tấm nền màn hình với thế hệ MacBook Pro 13 2017. Chính vì vậy, chất lượng hiển thị hay độ chuẩn màu sắc của MacBook Air thế hệ mới đã đạt tới một tầm cao mới và tiệm cận MacBook Pro 13. Và chính các bạn, những người sử dụng sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Tiếp theo là về bàn phím và touchpad. Nếu như nói rằng MacBook Air 2018 là một trong những chiếc laptop được Apple nâng cấp mạnh mẽ nhất trong tất cả những dòng laptop của mình thì chẳng có gì là sai cả. Nhà táo đã mạnh dạn bế nguyên si bộ bàn phím cánh bướm thế hệ thứ ba và tót tát trên MacBook Pro 13 2018 xuống, quá là hào phóng đúng không nào? Về cảm giác gõ hay di chuột, nó y nguyên chiếc MacBook Pro 13 2018 nếu bạn nào muốn xem video review chi tiết, vui lòng kéo xuống phần mô tả của video. Mình sẽ để link video đánh giá chi tiết chiếc MacBook Pro 13 2018 mà anh Phong Đẹp Trai đã review nhé. Chưa hết, trên thế hệ MacBook Air này còn được trang bị cảm biến vân tay một chạm giống như trên iPhone giúp các bạn có nhiều tùy chọn bảo mật hơn. Đáng tiếc là máy không được trang bị top 3 giống như trên MacBook Pro, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, nếu trang bị đầy đủ quá thì ai sẽ mua MacBook Pro nữa đúng không nào? Thứ tư, đó chính là việc nâng cấp về cấu hình. Nếu như bạn đã từng dùng hay trải nghiệm MacBook Pro 13 2017 thì MacBook Air 2018 cũng cho mình một trải nghiệm tương tự. Sự khác biệt duy nhất trên hai chiếc máy đó là con chip. Trên MacBook Air 2018 được trang bị con chip thế hệ mới hơn, cụ thể là Máy chạy con chip Intel Core i5 8210i xung nhịp 1.6 GHz, RAM 8GB, DDR3 bus 2133 MHz, SSD tùy chọn từ 128GB cho đến 1,5T. Mức giá khởi điểm cho phiên bản cấu hình cơ bản nhất từ 1.249 USD và mình khuyên các bạn nên chọn những phiên bản có bộ nhớ thấp để tiết kiệm chi phí. Số tiền còn lại chúng ta có thể mua SSD di động được lúc nào. Xét đến trải nghiệm thực tế, có thể nói rằng MacBook Air 2018 là con lai giữa MacBook Pro 2017 và MacBook Pro 2018. Nó mạnh ngang ngửa với MacBook Pro 2017 và được trang bị những linh kiện mới nhất giống như MacBook Pro 2018. Nào là bàn phím mới, touchpad mới, còn chip bảo mật T2, cảm biến vân tay. Và chính vì vậy, chắc chắn rằng trải nghiệm thực tế của MacBook Air ngang ngửa MacBook Pro 2017 hay thậm chí là có thể hơn nữa cơ. Quay lại câu hỏi ban đầu, Liệu MacBook Air 2018 có xứng đáng để chúng ta dốc hậu bao hay không? Câu trả lời của mình là nó hoàn toàn xứng đáng. Các bạn hãy thử hình dung, chúng ta bỏ ra một số tiền ít hơn phiên bản MacBook 12 inch nhưng lại được một chiếc máy có sức mạnh và trang bị ngang ngửa MacBook Pro 2017 thì đây quả là một món hời quá lớn. Với số tiền 30 triệu, chúng ta có thể có một chiếc máy hoàn toàn mới, cấu hình mạnh, thiết kế thời thượng, màn hình sắc nét thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không nào? Như vậy, à, suốt từ đầu, mình đã khen chiếc MacBook Air mới quá là nhiều rồi. Vậy còn điểm trừ chẳng nhẽ lại không có sao? Không đâu các bạn nhé, chẳng có gì là hoàn hảo cả và chiếc MacBook Air cũng không ngoại lệ. Để có được sự mỏng nhẹ thì đồng nghĩa với việc máy phải đánh đổi bằng sự chắc chắn cũng như là khả năng tản nhiệt. Nhưng đối với mình, điều này chúng ta không thể khắt khe với Apple được vì mức giá họ đưa ra với một chiếc laptop rất là hợp lý rồi. Như vậy vừa rồi mình đã liệt kê ra những điểm nâng cấp đáng giá trên thế hệ MacBook Air mới. Vậy còn các bạn, các bạn có thể đánh giá như thế nào về chiếc máy này? Vui lòng hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của video các bạn nhé. Còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!